này bộ to chưa nhìn ngầu dám ăn đại vi vẫn chơi kiểu sục sạo như ờ, ngày nào anh em ạ sục này con bổi yếu yếu là mày lé luôn được em nào đánh đi chín lên nữa tại vì chơi kiểu sục sạo này nên là con rừng nó rất là sợ ok nha anh em bộ cực đẹp luôn bộ này gọi là bộ ngọc trinh đấy x2 x1 ở đâu à